Thưởng thức món cây nồng Không thể thiếu bảy ốc vị chanh tự nhiên cực thanh mát Bảy ốc thanh mát vị chanh Món ngon bừng vị